thì xin chào anh em hôm nay lọc phát tài xin uh, sẽ làm một cái video gửi tới anh em về cái bộ quân bộ cua bịp 2021 thì uh, bộ cua bịp uh, nói về bịp thì rất nhiều thứ đều về bịp nhưng mà làm cách nào mà bịp bây giờ rất là khó nha anh em nha hồi xưa anh em mình chơi những cái chiếc số mặt như này đây đây là những cái chồng chip số mặt mình sẽ lấy cho anh em xem đây là những chồng chip số mặt thì anh em nhìn nha nó có tan anh em nha chip số mặt có tan thì thị trường bây giờ cái chip số mặt tháo trang này nó rất là khó chỗ chơi đó chip nó sẽ như thế này anh em nè nó to như đầu đũa nha anh em nha thì rất rất khó để anh em chơi những cái thằng mà mà mà, mà đánh nhiều tiền đó thì bây giờ nó hiện đại hơn thì anh em sẽ chơi những cái bộ bầu cua không tan mà báo rung cho anh em chuẩn một mặt đó thì bầu cua không tan là như thế nào không tan có nghĩa là bao cho anh em xé hộp và kiểm tra hộp không có bất cứ một cái gì trong đó cái hộp thì gọi là không tan chứ không phải là là xé ra mà có tan như đó gọi là có tan anh em như cái chip số bầu, cua số mặt này xé ra là có tan người ta gọi là cua tan đó còn riêng cái dòng này thì cái đây là chip số mặt à quên cảm ứng không tan thì uh, hôm nay lộc sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ muôn bầu cua không tan là như thế nào thì bộ muôn không tan thì nó đi kèm một cái máy rung xanh và một cái nón như thế này anh em thích thì làm vào nón không thích thì anh em lấy trực tiếp anh em chơi thì cũng được thôi nói chung là như thế nào cũng được tùy anh em nhưng mà anh em thường đội nón á đi, đi xong á những thanh niên mà hay đội nón thì anh em sẽ đặt những cái nón như này anh em những cái nón này rất là đẹp liền lạc cho anh em nha nhìn một cái nón nó liền lạc đó nhưng mà trong cái nón này có đồ nha anh em nha khi anh em chơi anh em cẩn thận đừng để ai chạm vào nón của mình còn tất cả các hộp của mình sẽ bao xé không tan thì bây giờ khách sẵn đặt khách đặt một cái bộ bộ hộp bộ hộp của cua không tan thì lên gà nó sẽ rung nhanh anh em nha thì bây giờ là ba con cá nè đó mình sẽ bật khởi động máy và chỉ cho em cách khởi động máy là như thế nào thì khi bên con bên bên hông này nó sẽ có một công tắc nên em chỉ cần gạt xuống như này là nó hiện nút màu xanh là đây là máy rung cái máy rung này anh em sẽ bỏ vào ở đâu đó thì anh em khi để anh em cảm nhận được độ rung của nó pin thì xài pin ờ, bên tiểu bên nhỏ nha anh em nha bên này thì khỏi lo bên này là bán rất là nhiều anh em có thể mua đó thì bây giờ mình sẽ khởi động máy lên và cái nón này sẽ có một cái công tắc trong này và có dây sạc trong này nha pin đánh cho anh em trong vòng được 5 tiếng anh em nhé 5 đến 6 tiếng còn nếu như anh em thích đánh cả ngày luôn thì mình sẽ độ pin và cho anh em độ đánh cả ngày đó tiền nào của đấy anh em nha đó thì mọi thắc mắc anh em cứ liên hệ số điện thoại nè 0981 521 779 và 0966 521 779 để được Lộc phát tài tư vấn và nhân viên của Lộc sẽ tư vấn đó anh em cứ yên tâm mà gọi và mình sẽ tư vấn một cách rõ ràng nhất thì video có hạn mình sẽ làm trong vòng 4 5 phút thôi thì không để mất thời gian mình sẽ chỉ anh em cách chơi và đánh cho anh em xem thì bây giờ trong này nó có một công tắc anh em nhé khi nào anh em nếu mà đặt cái này hoặc là anh em lên trực tiếp mình, mình sẽ chỉ cho anh em công tắc nằm ở đâu và sạc ở trong này luôn nha anh em mình sẽ gạt này và khi gạt máy thì máy này sẽ rung một nhịp anh em nhé mình sẽ gạt cho anh em xem nè đó anh em thấy không nó sẽ rung một nhịp đó mình cho đội lên đánh cho anh em xem nha bây giờ mình sẽ đợi mình sẽ lật cái mặt gà lên cho anh em xem nha mình sẽ đặt cái mặt gà lên nó sẽ rung nè đó anh em thấy không khi có gà nó sẽ rung cái điều rung anh anh em anh em nghe này đó thấy không đây nó rung nhưng mà khi mình nắm lên tay nó không có rung to vậy đâu anh em nha đó chẳng qua là mình để xuống cái này cho anh em cảm nhận độ rung của nó thôi đây anh em thấy chưa đó bây giờ lật gà xuống nè sẽ không bao giờ rung rồi mình sẽ lắc đánh cho anh em ba chén cho anh em xem thôi nha thực tế nó như thế nào và cái bộ hột này chơi trong vòng là hai tháng nha anh em nha từ hai tháng đổ lại chứ không quá đâu hai tháng đổ lại là anh em quýnh trong vòng nếu mà thật sự luôn anh em quýnh trong vòng một ngày thôi là đủ đủ quơ rồi không cần đến hai tháng đâu chẳng qua mình nói hai tháng thì nó cho quá thôi thật sự là đúng <clears throat> đồ này anh em lấy lại được anh em có thể quýnh trong vòng 10 ngày bao uy tín anh em không rung đổi trả một đời 10 đó ok mình sẽ đánh cho anh em nha chén đầu tiên ai bắt gà ai đánh gà mình sẽ bắt gà đi chắc chắn một điều là sẽ trong này là 90% sẽ không bao giờ có gà anh em nha 90% thôi nha 90% sẽ không có gà anh em thấy chưa hoàn toàn chuẩn xác chén đầu tiên chén thứ hai tiếp tục cái này vẫn không gà anh em nhé. không gà bây giờ ai đánh gà mình bắt gà thôi mình cứ đánh bắt gà đánh thôi đúng không đánh năm mặt kia đó cứ bắt gà quýnh năm mặt kia bao thua anh em nhá bao cho anh em thua hai chén chuẩn xác anh em nhé. khi nào lên gà máy sẽ rung rồi chưa lên gà máy không rung đúng không mình sẽ dở này, chưa lên gà sẽ không rung bây giờ mình sẽ lật cái mặt gà lên cho anh em xem anh em thấy chưa khi nào mình lật cái mặt gà lên máy sẽ rung anh em thấy không đó anh em thấy cái rung không mà khi nào mình không lật mặt gà này không rung tất cả các mặt khác sẽ không rung anh em nha chỉ cần có mặt gà nó sẽ rung nó đơn giản vậy thôi đó rất đơn giản để anh em chơi đó là bộ cua bịp không tan anh em nha đơn thuần nó là như vậy khi anh em không chơi anh em gạt nút lên cho mình và tắt đi đó để tránh trường hợp gọi là bị sạm hoặc là bị uh, bị hết pin đó anh em đó anh em không chơi thì anh em gạt nút tắt cho mình đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại này 0891 521 779 và 08 0966 521 779 sẽ được lọc phát tài tư vấn cho anh em nha và bên lọc còn nhận làm tất cả các hộp bầu cua 5 năm và hộp bầu cua đấu trường cho anh em bầu cua nặng mặt bầu cua hột nghe bầu cua giấy sốt tất cả các mẫu mã bên lọc đều có đều cung cấp cho anh em tem mát luôn nha anh em nha rồi những cái thâu mâm như thế này bên lọc cũng đều cung cấp cho anh em những cái thùng bột cua giấy cực kỳ đẹp anh em nha nhìn này rất là uy tín luôn đó chúc anh em cái năm 2014 thành công hơn và anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh một chia sẻ nha anh em xin chào anh em